Dạ, yeah. TV256 xin uh, mến chào uh, quý anh chị em đến với uh, livestream Và dạ, yeah, hôm nay thì uh, vẫn với cái chủ đề là uh, TV xin thông báo khẩn với quý anh chị em là gia đình ông Vương Văn Thả đó thì tất cả các thành viên trong gia đình là chín người đều gọi là đồng ý rồi là chuẩn bị rồi là tự thiêu nếu mà công an đột nhập uh, tấn công thì hiện tại cái video clip của ông Vương Văn Thả đó là uh, ờ, TV có xem được uh, thì uh, ông nói rằng là có một cái xe Ờ, mà xe tải chở rất là nhiều mà ờ, công an và ông biết rằng là sẽ những người công an này sẽ tấn công vào nhà của ông Vương Văn Thả thì tất cả thành viên trong gia đình đều chuẩn bị tự thiêu đó thì hôm nay TV cho quý anh chị em thấy đó là đọc rõ cái địa chỉ của ông Vương Văn Thả nha lần trước TV256 bị uh, bị bị bị uh, viết sai một tí xíu đó là huyện An Phú không? huyện An Phú đó, chứ không phải là huyện Vĩnh Phú nè đó quý anh chị em thấy đó thì nếu mà biết thì um, địa chỉ thì nếu mà quý anh chị em gần đó đó thì nên hỗ trợ cho ông Vương Văn Thả hoặc là những người đồng đạo của ông Vương Văn Thả đó những người đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo thì nên cũng hỗ trợ tinh thần cho ông Vương Văn Thả thì chúng ta à, quý anh chị mà nếu cần đó thì gọi điện thoại cho những cái cơ sở hành chánh đó những cơ sở ủy ban nhân dân hoặc là những cơ sở công an đồ mình phải bày tỏ cái quan điểm của mình chứ mình đâu có để mà ông Vương Văn Thả mà bị bị những cái người mà coi như là côn đồ đó mà gọi uh, phá phách mà trội những cái hòn đá rồi là rất tàn nhẫn vào da của ông không? Ờ, nếu mà anh là công an á, thì anh phải anh phải ra tay anh trừng trị những người côn đồ đó chứ anh đâu có thể nào mà giết người dân như vậy được không? Ờ, thành ra quý anh chị em đó thì làm ơn mà nếu mà ừ, ở trong nước đó thì ở ngoài nước cũng được nữa ngoài nước mà biết được những cái cơ sở mà điện thoại như vậy đó thì sẽ phải gọi để giúp cho những người trong nước mình lên tiếng mình mình phản ảnh cái nguyện vọng của mình mình lên tiếng mình mình cứu cái ông ờ, Vương Văn Thả chứ sự thật ổng là một người anh hùng ổng sẵn sàng chết mà sẵn sàng chấp nhận tự thiêu khi mà những người công an bộ đội mà bước vào nhà ổng thì ổng cả chín người đều tự thiêu hết mà hiện giờ bây giờ là thiếu điện thiếu nước mà không có ăn uống gì không có đồ ăn thực phẩm nữa bây giờ coi như là kiệt sức kiệt quệ hết trơn nó đại khái mà sự việc bây giờ tiện bữa nay là ngày thứ 15 rồi ngày thứ 15 không điện không nước thì mình nghe qua cái trình bày của ông Vương Văn Thả như vậy Thấy không? Thành ra TV 256 một lần nữa kêu gọi quý anh chị em và nhớ rằng là lần trước á, TV 256 viết sai nha nhiều chữ vĩnh quá là sai rồi phải là huyện An Phú nha nhà của ông Vương Văn Thả là huyện An Phú tỉnh An Giang nhớ nha quý anh chị em ha chớ sai cái chữ chữ vĩnh thành chữ an đó thành ra có quý anh chị em nhắc nhở thành ra mình mới thấy mình viết sai bởi vì nhiều chứ con người mà mình là con người mình đâu có thể nào mà làm đúng hoàn toàn hết đâu bởi vì người ta nói cái hột dịch lộn nó còn sai nữa mà nó còn lộn nữa mà nói vậy nói gì con người con người mình cũng dễ là nói lộn lắm TV trở về mấy cái mà audio clip mà TV nói chuyện với quý anh chị em á, TV thấy có nhiều điểm nó sai lắm nè. Nhiều điểm nó lộn lắm. Đúng không? Nhiều mình nói là toàn à, toàn à, tỉnh à, mình nói chữ toàn thế giới đã đã rồi. Ừ. Đại khái rất có nhiều điểm sai mà tại vì mình không có thì giờ mình coi lại đó nhưng mà lâu lâu mình cũng coi lại một chút xíu mình thấy ủa sao nhiều điểm mình nó sai quá vậy trong trong cái đó mình không hoàn toàn mình không có không biết mình có già chào Davis võ chào à, Hoàng Tùng nha chào à, Nam Hối ừ. chào bạn à, Trí Nguyễn với Nguyễn, à, Nguyễn Thanh Tịnh nữa nha hôm nay á, thì à, nói thì TV có quen với một người à, bạn ở trong nước nhiều bạn trong nước thì ờ, TV không biết hiện giờ hiện giờ có uh, ờ, um, ờ, livestream không nếu mà có thì gọi cho TV 256 nha ừ. người bạn muốn làm một cái cuộc phỏng vấn đối với TV 256 ừ. về cái tình trạng mà làm việc ở trong nước người công nhân như thế nào lương bổng ra sao rồi bảo hiểm ra sao y tế ra sao đại khái người người bạn trẻ thì cũng muốn ờ, TV256 trả lời những cái điều đó thì ờ, TV đang đợi cái cuộc gọi điện thoại của người bạn trẻ đó nha ờ, TV không biết là hiện tại là có trong diễn đàn hay không nghe không ba là phạm và ba người khác cảm ơn quý anh chị đã uh, đã share cái um, video clip mà vừa rồi đó mà um, cái con số nó, nó, nó lên rất cao mà chưa từng TV256 mà được um, đưa cái con số mà share cái video clip vừa rồi lên tới ba trăm mấy ba trăm mấy người share là thành ra cái video nó được rất là nhiều người coi ừ. rất là nhiều người coi thành ra cảm ơn quý anh chị em đã uh, share những cái những cái gì mà chương trình của TV256 nói nha. Và dạ, cảm ơn um, uh, bạn Ngọc Khánh Trương. Hello. Dạ. Yeah. Thì hôm nay uh, có lẽ rằng là, là hôm nay đó chúng ta đó là những người uh, ở hải ngoại à, vào cái ờ, chương trình ờ, nói chuyện của TV256 nhiều chứ người trong nước thì không có nhưng mà cái chủ đích của TV256 đó là sự thật là không cần số đông thành ra quý anh chị em nghe thì đừng đừng có đừng có chán nản nha tại vì cái khi mà mình thâu cái video clip này đó thì ờ, mình làm sao mình thực hiện được cái hoàn thành cái video clip để mình để lại cho uh, những người không biết họ lắng họ nghe chứ sự thật ờ, là ừ, là số đông thì lẽ dĩ nhiên là cần thiết tôi nói chứ không phải là không cần thiết nhưng mà nhưng mà nếu mà quý anh chị em nào mà ở hải ngoại đó mà nghe những cái mà người hải ngoại nói thì nó biết hết rồi thì nếu mà chán thì <laughs> cái việc cái việc ờ, rời bỏ chương trình của TV256 nha nếu mà mấy anh chị em ở ngoài hải ngoại thành ra ờ, chương trình này đó là hiện giờ bây giờ đang nói muốn nói ờ, chia sẻ về những cái công việc làm chuyện của người công nhân ra sao ở trong nước đại khái ở hải ngoại so sánh với hải ngoại như thế nào đó TV256 muốn nói điều đó tại vì vừa hôm qua thì vừa cách đây ờ, có thể là nửa tiếng thôi thì có một người ờ, người bạn trong nước muốn ờ, TV256 chia sẻ cái đề tài đó tại vì họ nghĩ rằng những cái, những cái người trong nước rất là cần những cái cái, cái những sự chia sẻ đó thành ra hôm nay TV muốn ờ, một phần thì thì cái việc mà ông Vương Văn Thả đó thì TV256 cũng bó tay thôi chỉ biết rằng là lên tiếng như vậy là đưa cái địa chỉ cho uh, quý anh chị trong nước sự thật ra uh, ờ, TV256 cũng đâu có làm gì được đâu phải không thành ra bây giờ bước qua cái phần mà muốn chia sẻ về cái đời sống công nhân ở nước Mỹ như thế nào à, à, TV biết à, biết à, như thế nào thì nói thế đó thôi thì à, đại khái thì mình nói về cái cái hoàn cảnh của mình thì nhiều hơn đó TV à, đặc trưng đến nước Mỹ đó thì ngày hôm sau thì ừ, phải đạp xe đạp đi đi đạp đạp xe đạp thì có những cái người mà họ, họ người Mỹ mà họ, họ bảo trợ cho mình đó họ tốt lắm phải nói rằng là họ rất là welcome là là chào đón những cái người mà tị nạn đến cái đất nước họ mà khi mà TV đến đó, thì những người Mỹ đó họ họ còn họ còn lập một cái cái cái bảng cái cái rồi nó có chạy chữ nữa nha có chạy chữ đó là chào mừng mình thầy họ rất là rất là thương mến những cái người mà tị nạn rồi ờ, khi mình đến thì họ cho mình cái chiếc xe đạp rồi ờ, hai vợ chồng thì có chiếc xe đạp thì bà xã mình đó thì ờ, được chở đi làm vào ngày mai rồi sang ngày mai là có việc làm rồi có tivi thì phải chạy bằng chiếc xe đạp chiếc xe đạp thì lọc cọc rồi chạy cũng phải cỡ khoảng ờ, bốn năm block đường à, cũng hơi xa chứ không phải bốn năm ờ, block đường đi làm thì làm cho cái hãng nó gọi là Avis Company làm về cái cái máy bơm máy máy mà bơm xe đó đại khái là cái cái cái máy đó mình nhấn cái ga xe thì mình mình đưa cái gas vào vào máy để mà máy nó nổ đó. Nhờ làm gì cái bơm mà cái bơm nó nhiều lắm nhiều loại bơm lắm cho tất cả các xe thì mình được trả lương đó là 3 đồng 12 một giờ cái lương chính thức của mình 3 đồng 12 một giờ thì ờ, quý anh chị em thấy ờ, coi coi mình làm là 8 tiếng 8 tiếng một ngày Dạ, yeah, đó người bạn trong nước đã đã gọi cho TV256 đó Thì uh, bây giờ đó TV uh, uh, muốn gọi là chia sẻ với quý anh chị em là người bạn này tên là Khánh Hỷ nha đó đại cái cái nick của người bạn đó là khánh hỷ thì uh, ờ, TV xin uh, mời bạn uh, Khánh Hỷ lên tiếng với diễn đàn nha. Dạ, con xin chào diễn đàn TV 265 và con chào tất cả anh chị đang xem cái livestream của 265 quá ạ. À. Con xin chào. Dạ, cảm ơn dạ. bạn Khánh Hỷ rất nhiều. Dạ. Dạ, bên ờ, bên chú 265 ờ, có nghe không ạ? À? Nghe rất là rõ và quý anh chị ở trong diễn đàn có nghe rõ không thưa quý anh chị? Nếu mà nghe rõ thì cho TV 256 số 1 nha. Dạ. Thì ờ, theo TV 256 thì quý anh chị nghe rất rõ, không sao hết đó. Thì dạ, chúng ta cái tiếp à, tiếp tục cái cái chương trình ra. Đó. Dạ. Thì con cũng xin phép con có những cái câu hỏi con hỏi chú thì con ở Việt Nam thì đương nhiên con không có được hiểu được bên cái cái nước ngoài là cũng như cái đất nước tự do đó chú yeah. thì dạ. à, con mong và dạ, con mong chú là cái người đang sống ở cái đất nước tự do và chia sẻ cho con và tất cả các anh chị ở Việt Nam hay các nước khác được hiểu biết cho cái vấn đề à, sống tự do như thế nào dân quyền như thế nào con muốn hiểu biết thêm thì con cũng mong chú chia sẻ cho con và mọi người biết chú nha Dạ, à, cảm ơn dạ. À, cái câu à, hỏi đặc biệt về của bạn dạ. Khánh dạ. Hỷ nha. À, dạ. Cái điều đó là có thể là câu hỏi đó rất là hay. Dạ. Rồi là câu hỏi đó là là đầu tiên đó là của người tị nạn. Người tị nạn dạ. mà khi mà lên đặt chân lên cái nước Mỹ đó là mình không hiểu dạ. không hiểu cái cái cái cái quyền tự do của mình như thế nào mình không biết dạ. tự do nhân quyền là cái gì hoàn toàn là mình không biết cái điều đó dạ ừ thì ờ, cái đầu tiên đó là TV256 đó thì mình là sống ở những cái ngày mà đầu tiên đó thì mình hoàn toàn mình không không hiểu sự thật là mình yeah. Dạ. không hiểu nhưng mà tới hồi mà mình sống được mà cỡ vài tuần rồi đó một dạ. hai tuần ờ, rồi mình mình mới thấy là quả thật cái cái cái cái xứ này nó tự do mà nó dạ. thiên đàng mình sống ờ, trong vòng một tháng mình chưa thấy cái anh cảnh sát nào đó dạ. chưa thấy có thể ở Việt Nam mình thấy công an thường thường gõ nhà phải không dạ đúng mà mình mình mình lại đây trong suốt một tháng không có thấy một cái anh cảnh sát nào mà mà làm phiền mình đâu quan tâm dạ. không có và mình muốn nói chuyện gì cũng được rất là thoải mái thì lẽ dĩ nhiên thì à. mình cũng cái ngôn ngữ mà đâu phải là dễ thì mình cũng nói à, tạm cho người ta hiểu được dạ nhờ rồi con cũng rất ừ. là cảm ơn chú cho con biết thêm cái vấn đề gì vấn đề công an ừ. ví dụ như ở một nước tự do cũng không có ai đồng thuyền gõ mình gõ cửa mình hay có vấn đề gì hết thì yeah. Dạ. cho con được hỏi thêm á con nghe nhiều người nói lắm mà con cũng chưa có thực tế là con hỏi cho nó kỹ ví dụ như ở ở Việt Nam con thì khi một đứa bé sinh ra cha mẹ phải đi làm nuôi cho đến lớn rồi đi học đó ra trường rồi đi xin việc làm cũng rất rất là khó khăn còn ở một cái đất nước tự do mà nhân quyền đó trẻ em sinh ra có được à, lo lắng hay là giống như cái Việt Nam mà con đang ở hay không con rất mong chú chia sẻ cho con và tất cả mọi người biết để để tìm hiểu thêm thôi để học hỏi thêm để cho mình hiểu được cái cái tự do như thế nào và cái không tự do nó sẽ như thế nào đó chú ạ à. con mong chú trả lời cho con biết nha dạ yeah. cảm ơn Yeah. Dạ. Ờ, cảm ơn người, người bạn trẻ nha cảm ơn ờ, dạ, yeah, dạ. bạn Khánh Hỷ thì bên đây dạ. đó thì đa số cái người mà công nhân họ làm việc đó thì họ họ được bảo hiểm về sức khỏe ở trong đó yeah. Dạ. sức khỏe thì nó có cả về cái việc mang thai đó thì yeah. Dạ. họ được bảo hiểm thì bảo hiểm họ trả tiền hết cho còn yeah. Dạ. còn riêng đó mà TV 256 biết ở bên Úc á bên Úc mà khi mà sanh con ra là nó coi như là, nó cho tiền nó cho ba ngàn hoặc năm ngàn thì bây giờ lâu quá chú không có nhớ dạ. nhưng mà dạ. chú tức là sanh sanh một đứa con ra là nhà nước sẽ cho tiền mình thêm với chú hả ừ nó cho tiền để mà mình ờ, nuôi nắng dạy dỗ cho nó đàng hoàng đó rồi nó hỏi thăm hoài thôi nó dạ. hỏi thăm hoài Còn thôi ước gì Việt Nam cũng được vậy ha Việt Nam được ừ. chắc sướng ở đây thì thường thường đó bên Mỹ nó cũng rất là nó lo cho những cái người mẹ mà có con đó dạ mà bên đây nó cũng nhiều lắm những người mẹ rồi họ có thể là họ sống với những người đàn ông khác rồi bị mà bức mã truy phong đó dạ ra, họ có một đứa con là họ đi sinh thì gần như là chính phủ là bắt buộc phải trợ giúp hết dạ quá đầy đủ rồi đó, là dạ. phải lo nhà cửa rồi dạ. rồi tiền bạc đồ cái cho người dạ. ta đủ sống Nhớ rồi không? con uh, quan trọng đứa bé ghê ờ, lắm à, dạ con muốn hỏi những cái thực tế mà tất cả mà ai cũng muốn muốn biết thôi những người bạn trẻ cũng như con đi làm chung hay như thế nào họ không cần biết rồi con hỏi tiếp thêm một cái vấn đề à, người lớn đi tức là người già đi cũng như là những người già như ở Việt Nam con là tuổi hàng con nói với mẹ con đi thì năm nay gần 70 tuổi đi à, sống như người Mỹ hay là người nước ngoài họ sống bên cái tự do bên nước tự do đó khi những người già như vậy đó có được uh, nhà nước lo chăm sóc chu đáo không chú hay là giống như Việt Nam là mình già là mình phải uh, phải có tiền mình phải bỏ vào đó mình mới đi bệnh viện khám rồi mình mới được chữa trị hay là mình có đóng bảo hiểm mình mới có được chữa trị dạ yeah, cảm ơn câu hỏi cũng hỏi biết ờ, cái vấn đề đó cũng là người người Việt Nam những người già bệnh cũng nhiều lắm mà hoàn cảnh khó khăn đó, họ không có đủ cái, cái cái khả năng để họ đi bệnh viện đó cảm họ ơn rất là nhiều và những người lớn tuổi Việt Nam mà nghèo là chỉ có nước là ở nhà chờ con cháu nuôi hoặc là đi bán vé số hay là đi bán hàng rong ở ngoài chợ ngoài ngoài đường như chẳng hạn con ở ờ, thành phố đi thì con thấy những cái thành phố như đẹp như thành phố Hồ Chí Minh thành phố mang tên Bắc Hồ rất là đẹp nhưng mà tại sao con thấy những cái góc đường có những người họ bán hàng rong những người lớn tuổi rất là nhiều và những người ăn xin cho nên là con thấy con hỏi chú ở một đất nước tự do nó có những cái trường hợp giống như nước Việt Nam con không chú ạ à? ừ hoàn toàn hoàn toàn không không có đâu hoàn dạ. toàn là không có mà lẽ dĩ nhiên là bên nước Mỹ nó cũng có ăn xin mà nó ra rất là ít nó không yeah. Dạ. có thấy mà, mà tràn lan như vậy đâu mà yeah. Dạ. cái, tại vì đó nó có cái um, an sinh xã hội hết trơn à giống yeah. Dạ. như trường hợp của um, TV256 đó là có một người cô người yeah. cô đó thì à, cổ bị bệnh hoạn đồ nhiều thì à, qua đây thì chữa trị cũng không có tốn tiền mà qua đến đây dạ. cổ chưa đi làm một ngày nào hết đó cổ chưa dạ. đi làm một ngày nào hết đó mà khi đến mà cái tuổi hồi hưu đó là dạ. cổ vẫn được lãnh lương hưu thì nó nó tạo cho cái cái xã hội nó tạo cho cũng như là anh trên trên cái mức mà 62 tuổi dạ. là anh được lãnh lương hưu rồi giống như TV dạ. 256 hiện tại đó là TV dạ. 256 là 62 tuổi rồi thì mỗi tháng ờ, TV được ờ, mấy trăm đồng vậy đó hiểu không yeah. Dạ. ờ, mỗi tháng dạ. có yeah. gần một ngàn đồng ờ, cho cái lương yeah. Dạ. của mình mình không làm gì hết á nhưng yeah. mà mình Tức quá 62 luôn. tuổi rồi thì yeah. nó phải trả lương cho mình nó gọi là lương hưu yeah. là yeah. tức là chú chú về già nhưng chú không làm chú vẫn vẫn được uh, nhà ừ. nước lo cho chú cái tiền để chú chú sinh sống hả chú hả cái đó là không phải là nhà nước lo đâu nói nhà nước lo <laughs> nó không đúng tại vì yeah. Dạ. khi khi mà mình làm việc đó thì yeah. Dạ. Um, mình đóng góp cái tiền thuế đó mà cái tiền yeah. Dạ. thuế đó nó có nó nằm ở trong số số security yeah. nó nó theo cái số số kia social nắm number của mình đó mình đóng thuế vô trong đó thì yeah. nó phải chừa những cái phần đó để sau này mà mình về hưu đó nó lấy cái yeah. tiền đó nó trả lại cho mình wow. chứ không phải là chứ không phải là là, là cũng là... công bằng quá rồi ừ mình có gửi mình thì mình tha lo cho mình thì cái đó thì con già con cảm ơn chú con hiểu rồi ừ <laughs> dạ nó nó lấy nhiều lắm yeah. Dạ. khi mà mình làm việc nó lấy nhiều lắm nhưng mà nó công bình yeah. Dạ. là một cái chỗ này là khi mà người cô của chú đó không làm yeah. Dạ. việc gì hết mà nó cũng phải trả như thường cái người không yeah. làm việc nó cũng phải trả nhưng nhưng mà trả dạ. cái cái loại mà minimum minimum là cũng như bà cô đó có thể nó trả sáu bảy trăm một tháng thôi dạ. mà khi mà mình có làm việc nhiều thì nó trả lên tám trăm chín trăm và một ngàn càng người người nào mà càng làm việc nhiều hơn nữa thì nó sẽ trả thêm nữa ờ, dạ. ừ, cái lương hưu trí nó, nó, có nó theo cái sự dạ. Dạ. Nó, nó theo cái sự đóng góp à. của mình ừ. dạ vâng rất là cảm ơn chú và con hỏi thêm nữa cái cái mức mà lao động của của người Việt Nam như bên con như con đi làm công nhân á thì cái tối đa là con làm cái giờ hành trách á, là 8 tiếng đi lương cao nhất là tầm khoảng là 4 triệu hoặc 4 triệu rưỡi người nào giỏi có tay nghề thì khoảng 5 triệu rưỡi hoặc 6 triệu mà nếu có tăng ca thì phải hơn 6 triệu chút thì con muốn được biết giữa cái nước uh, tự do những cái nước Việt Nam con đang ở những cái nước của chú một người lao động bình thường mà tay chân đó không có tay nghề đó thì cái mức cái thu nhập của nó nó hai cái nước nó trên là như thế nào chú chú có thể cho con biết và tất cả mọi người biết được không ạ à? nếu mà cháu mà lãnh nó mà có 6 triệu một tháng thì 6 triệu thì tôi nghĩ là cỡ khoảng có 180 à. Đâu 6 ờ, triệu là 6 triệu là có 280 à phải không 280 dạ 280 đô thôi 280 dạ, dạ, dạ. đô mà một một tháng mình làm dạ. như vậy là thấy nó nó nó nó quá ít nó không thể nào mà nó nó đủ để mình chi phí cho tất cả mọi việc được dạ. còn ở bên đây á thì phải nói là nó trả lương giờ à tính lương ừ. giờ tính lương giờ thì thì mỗi giờ cái người cái nhà nước á, chính phủ đó dạ nó nó đặt ra cái lương mà tối thiểu nó nói là dạ. cái lương này đó là bất cứ ai cũng phải làm gọi là trên cái lương đó nó không có cho dạ. người mà mà chủ mà trả lương thấp cái lương đó ngoại trừ ngoại trừ nhà hàng thôi nha ngoại dạ. trừ ờ, cái lương mà tại vì mấy cái cô mà mấy cái cô hoặc là mấy cái chú mà làm gọi là bồi bàn đó bồi bàn dạ. đó bồi bàn nước Mỹ này nó nó nó nó, nó, nó tôn trọng ghê lắm dạ. người bồi bàn đó được mọi người ăn đó quý mến lắm mà phải dạ. mà mà họ mới thương họ mới cho tiếp đó. là tiền tiếp dạ. đó trung bình đó là nói là 15% chứ sự thật là phải trả 20%. Dạ. Thí dụ mình mình đi ăn nhà hàng, mình thấy cái cái bill mình là tốn 100 đô la dạ. thì mình phải trả 120 đô la là ít nhất à, Đúng không? Cái đó mình cho thêm mình phải cho thêm cái cái cái tiền mà dạ. hai chục phần trăm này đó cho cái người mà bồi bàn cái người bồi yeah. Dạ. bàn họ dọn dẹp cho mình rồi ờ, họ mang thức ăn đến cho mình nó gọi là tiền yeah. Dạ. tiếp còn yeah. Ờ, uh, còn cái cái cái cái người mà công nhân đó đó thành ra đó yeah. cái lương của họ nó chỉ có 3 đồng một giờ nó không phải giống như yeah. Dạ. minimum wage nữa minimum là căn bản là 8 đồng một giờ đi không? lương thấp nhất là 8 đồng một giờ dạ. nhưng mà bây giờ anh làm mà bồi bàn á thì cái lương anh có 3 đồng một giờ nhưng mà cái tiền à. tiếp anh rất cao tại vì đó nửa tiếng mà anh phục vụ một bàn thôi một bàn anh vừa phục vụ nửa tiếng thôi người ta cũng bàn đó 100 đô người ta cho anh 20 đô rồi thì yeah. Dạ. chục đô đó mà cộng với 3 đô nữa này thành 23 đô rồi quá cao mà tiền tiền tiếp ở bên mỹ này nó rất là cao dạ. gần như bắt buộc là phải hai chục phần trăm người ta thì nói 15 phần trăm là mỹ minimum đó. nhưng mà thiên dạ. hạ đó thấy mình phục vụ tốt đó là cứ cho hai chục phần trăm dạ. thành dạ. ra cái cái người mà cảm ờ, cảm ơn chú thì con cũng ừ. nói thêm vài câu ở ừ. Việt Nam con thì đi ăn thì cái tiền bo thì cũng có nhưng mà do cái cái phong cách phục vụ của mình người ta mới cho mà không có cho tới nhiều gì đâu tới mấy chục đô là tới mấy trăm ngàn rồi cái điều đó hiếm thôi lắm hiếm thôi rất là hiếm thôi. à dạ, con nói thêm ha, thằng này ha chú ha <laughs> tại vì yeah. Dạ. con biết sao nó vậy thôi thì sự thật dạ, chú nghe dạ ừ. chú nghe rõ không ạ à? nghe rất là rõ cảm ơn cha dạ không biết anh chị có nghe rõ không biết chú hỏi anh chị có nghe rõ không nghe người ta đang nghe. người ta đang nghe người ta người ta rất thích cái dạ. chương trình này thành ra người ta ở lại rất là đông đó. Dạ, rồi. cảm ơn chú. Rồi thì con ờ, có cái cái vấn đề này con hỏi với cô Diêu đi thôi. Thì cái thực tế của con là đang sống Việt Nam thì có sao con hỏi như vậy chứ con không có nói thêm không nói bớt. Là bởi vì con là cái người miền Tây con lên đi làm công nhân thì con được biết cái tivi này cho nên con thành tâm con hỏi. Thì con ờ, rất là cảm ơn chú. và dạ. con ờ, chúc cho chú có nhiều sức khỏe và yeah. Dạ. chúc cho các anh chị ờ, xem cái ờ, chương trình TV 265 có được cái ờ, cái sự học hỏi thêm và à, sống một cái đất nước nào cũng vậy cũng mong là nó được à, tốt đẹp giống như cái đất nước mà chú đang nói thì cái điều đó con rất là mừng dạ yeah, cảm ơn bạn khánh hiếu dạ. rất nhiều nè dạ rồi thì con xin phép con chào chú và chào các anh chị đang xem cái chương trình TV 265 dạ, dạ. TV 256 rồi. 256 dạ xin lỗi dạ, rồi. cảm ơn bạn Khánh Nghị rất nhiều à, TV muốn dạ. kể thêm về cái người mà làm làm uh, waitress á, là cái người một dạ. phụ nữ hoặc là người nam giới mà là waitress là, là người làm người phụ nữ á. phụ à. nữ mà bồi bàn đó dạ dạ là kêu waitress hả chú ừ, waitress ừ budget dạ dạ hoặc là người, người nam cũng làm à, bồi bàn nữa nam với nữ đều làm bồi bàn hết đó mà bồi yeah. Dạ. bàn đó cái nghề cái nghề này nó rất là nó rất là tôn quý đó. nó rất là yeah. Dạ. kính trọng nó không phải yeah. giống dạ. như bên Việt Nam mà mình coi cái nhiều khi người ta khi dễ cái người bồi bàn người bồi bàn yeah. đó họ làm việc giống y như cái người bình thường thôi và người yeah. người bồi bàn đó không có thể nào yeah. mà dạ. mình sỉ nhục họ được đâu tại vì đó cái lương của bọn yeah. Dạ. họ đó còn hơn mình nhiều nữa đa số yeah. Dạ. cái người bồi bàn đó cái lương cao lắm yeah. ừ, cái lương căn bản yeah. của họ thì có 3 đồng một giờ thôi nhưng mà yeah. một, một giờ đó đó họ chạy bốn năm bàn đó nhiều khi đó yeah. cái lương của họ lên tới bốn bốn năm chục đồng một giờ đó nếu mà họ yeah. giỏi đó hoặc là những cái nhà hàng mà sang trọng đó trời ơi cái yeah. Dạ. lương nó cao lắm cái lương mà waitress wow. đó là ừ. cao ngất ngưỡng luôn mà không phải là không phải là dễ sinh đâu phải không yeah. Dạ. tại vì nó lương cao quá thành ra anh muốn anh muốn làm bội bàn đâu phải dễ đâu <laughs> dạ cảm ơn chú rất là nhiều à trong tâm nhiều. con có một cái cái điều này con hỏi chú thật lòng là con hỏi chú yeah. Dạ. ở một cái đất nước tự do đó có phân biệt giữa cái người giàu và người nghèo không cái oh. chẳng hạn như là con nói con nói như thế này ví dụ như chú rì ở việt nam chú đi một chiếc xe du lịch đi đúng không ừ. chú gặp những cái người bình thường thì chú đâu có như là họ không có sự tôn trọng đâu hoặc là những người giàu thì mình đến nhà họ cũng rất là ngại ngùng lắm nó có phân biệt giữa giàu và nghèo thì chú sống một cái đất <laughs> nước gọi là À, giàu có dân cư ừ. như vậy đó. Ừ. giữa cái nghèo với cái giàu người ta có xem thường lẫn nhau một chút không có không hỏi thiệt tình cái dạ. đó chú nói thật tình đó là là chú sống ờ, bốn chục năm nay rồi đó chú không dạ. thấy cái sự kỳ thị đó nếu mà nó có sự dạ. kỳ thị họ không tại vì đó mọi người nó bình đẳng với nhau hết trơn à nó nó giàu điều hết trơn à thành dạ. ra thành ra nó mọi người nó ngang nhau hết trơn à ai cũng có nhà dạ. lầu <laughs> xe hơi tủ lạnh mình không có gì nhà mình không có mua nhà thì mình mướn nhà cũng vậy thôi dạ. Là bất cứ cái gì người ta có mình cũng có thành ra nó ngang nhau rồi làm sao mà ai mà khi dễ ai được dạ Đúng thành ra mình sống dạ. bốn dạ. chục năm mà mình hoàn toàn không có thấy sự kỳ thị bởi vì dạ. người ta nói nước mỹ có kỳ thị nhưng mà rốt cuộc ờ, ông mỹ đang lên tổng làm tổng thống thấy không à dạ thành ra nhiều dạ. khi những cái lời đồn đó nó không có tốt mình sống dạ. mình sống ở đây nó có nhiều cái điều lạ lắm dạ thí dụ à, cháu thấy nó xảy ra đánh người giết người đồ tùm lum à, ở cháu có thể tưởng tượng nước mỹ nó kinh hoàng lắm tại vì đó dạ. tại vì cái tin tức nó cập nhật và nó sự thật nó đưa ra thì nó có sao thì nó nói về thôi nó không có che giấu yeah. Dạ. thành ra tất cả những cái gì cháu thấy nó vậy nhưng mà sự thật ra đó cá nhân của chú, yeah. Dạ. chú đây nè 40 năm sống yeah. Dạ. bên nước Mỹ rồi chú chưa từng thấy hai người Mỹ đánh lộn với nhau mà trước mặt chú chưa từng thấy wow. có thể trên phim ảnh thôi yeah. không phải là không phải là chưa từng thấy đánh nhau không mà chưa từng thấy chửi nhau nữa dạ không, <laughs> không có xảy ra mà dạ. mình đi ở giữa chợ dạ. mình thấy họ chửi nhau mình về Việt Nam mình thấy nó ồn ào nó chửi nhau đánh nhau tùm lum ở trên nó la lối dạ. Um sùm thì à, con cũng là người ừ. Việt Nam thì con cũng rất là mong cái đất nước Việt Nam của con cũng như là các vùng quê ở miền Nam cũng vậy hay là miền Bắc miền Trung cũng vậy ừ. đều có một cái sự tự do và sống ấm no như vậy đó là một cái điều mà trong tâm con luôn hằng mong ước là được như vậy yeah. Dạ. không có cảnh nghèo đói không có cảnh như là mưa bão lũ lụt mà dân khổ rồi những mạnh thường quân những quý thầy ra để mà trợ cấp cái cái vấn đề gọi là à, lương thực mì gói rồi đó chú yeah. con dạ. cũng mong cái đất nước việt nam của con cũng nó thay đổi được một cuộc sống cho nó tốt như vậy đó à, nhà nước cơ quan rồi biết quan tâm cho người dân để người dân đỡ cái, cái khổ hơn con yêu cầu thứ nhất là trẻ em lo cho trẻ em được tốt đẹp à, ăn học cho nó được tốt rồi những người già lớn tuổi thì được chăm sóc cho nó đàng hoàng tử tế một chút bớt đi những cái người đi bán hàng rong à, những người lớn tuổi rồi cũng phải đi lao động khổ sở và trong khi đó bệnh tật thì không có tiền chữa trị con nguyện à, với à, trời Phật rằng là con mong rằng Việt Nam mình học hỏi theo cái nước ngoài để có một cái sự giàu có như các nước khác để cho sống nó bình đẳng đó ai cũng vui vẻ ai cũng như nhau không có à, phân biệt giàu nghèo rồi đó là người có tiền thì ăn sang mặc đẹp còn những người nghèo thì không dám vô cái quán sang gì đó con mong là bình đẳng mà con thích nhất đúng rồi phải nói nước mỹ dạ. này nữa nó nó nó nó bình đẳng đó nó dạ rất là bình đẳng dạ ừ. không có phải dạ, là mình thì... giàu rồi mình ờ, ăn hiếp người ta được đâu mà không phải là ừ. mình giàu rồi thế mình mình đút lót cho quan tòa rồi để mình chạy tội được đâu hoàn toàn cái nước mỹ này nó nó có thể dạ con ờ, nó cũng hiểu thêm không bao giờ những lời chú đang ờ, sống ngược hai nước đất nước mỹ thì ừ. thì chú chia sẻ cho con con cũng hiểu thêm thì con cũng có một lời thỉnh cầu nếu mà sau này con có cái điều gì không biết thì con hỏi chú chú chia sẻ cho con và mọi Đúng người rồi. nghe nha Đúng rồi, cái người mà tổng dạ. thống dạ. của nước Mỹ đó cũng đâu có thoát tội đâu. Ờ, Cháu dạ. thấy không? Người làm tổng <laughs> thống đó mà mà uh, gian díu với cái cô mà Monica mà Lewinsky đó, cái cô mà yeah. Dạ. thư ký của tổng thống thôi đó. Mà gian díu yeah. Dạ. mà mà mà đưa ra quốc hội đòi trút phế đó. Đúng yeah. Mà rốt cuộc uh, quốc hội không có trút phế nói là cái chuyện đó tình ái làm nhân thì cũng, cũng tha ừ. tội chứ dạ họ rất là công bằng ha chứ ừ, người tổng thống cũng không có quyền hành nữa đâu cháu ơi đừng có nghĩ là dạ. tổng thống là mình mình chèn ép cái bên luật sư nó nó nó, nó mình ờ, coi như dạ. nó có ba cái chi dạ. nhánh ba cái chi nhánh là lập pháp hành pháp và yeah. tư pháp nó gọi cái tiếng là độc lập là khi độc lập rồi đó là không có ai ăn hiếp được hết đó là mình yeah. Dạ. có cái quyền thực quyền của mình mà nó không ăn hiếp được đó. Yeah. Dạ. nó độc lập nó nó nó độc lập với nhau Đấy không? Yeah. Dạ. thành ra không phải anh hành pháp là anh có quân đội rồi anh ăn hiếp cái thằng ờ, thằng ờ, lập pháp nó lập pháp hành pháp tư pháp ba cái ba cái yeah. nó bằng bình đẳng với nhau rất là thích cái cái cái, cái, cái nếp sống như vậy rất là văn minh ừ. tại vì con có lên trên facebook con có thích à, thấy một cái ảnh cái anh công an nó ảnh đang cầm cái gì đó ảnh miếng giấy đưa lên à, mà cái người dân lại cái hai người họ ôm nhau tròn vai con thấy một cái, cái cử chỉ của con thấy nó rất là, là, là thích khi ảnh làm việc chơi nhà nước mà người dân người ta thấy người ta rất thích con cũng dạ. mong là, là Việt Nam con những anh công an hay những gì đó cái khi gặp nhau cũng phải là quan hỷ chào nhau hay là có cái gì quý mến nhau chứ gặp nhau mà sợ quá không được Chứ cho nên con mong là một cái đất nước nó như vậy cho nó thấy, thấy thì, nó vui vẻ thì cháu thấy cái bà dạ. xã chú chú thì ờ, đi ờ, lái xe đó rồi cái ờ, bị cái bánh xe nó nó sẹp giữa đường đó dạ thì thì khi đó thì sạch giữa đường mà nó xa lộ làm sao mà có ai cứu mình được đâu có người xa lộ thì nó chạy nhanh lắm đâu có phải mà nó chạy chậm rồi nó nó dừng lại nó thấy mình cứu mình đâu yeah. Dạ. thành ra thành ra chỉ, mình chỉ nhờ đến cảnh sát thôi à yeah. Dạ. mà cảnh sát mà nó thấy mình mà có cái xe mà nó nó bị xẹp bánh như vậy đó mà mình yeah. là dạ. đàn bà con gái <laughs> mình không biết làm đàn ông thì biết <laughs> làm nó không có cần ờ, cảnh sát phải không dạ yeah. là Nhưng thế cảnh là sát họ lo thế là cảnh sát ờ, phải hùi hùy hụt uh, ờ, lấy bánh xe nâng lên rồi đổi bánh mới cho cho bà xã rồi rồi bà xã cảm ơn vậy rồi thôi à. là dạ, họ tốt. cái đất nước này đó phải nói dạ. cái người cảnh sát đó là người bạn của dân khi mà mình dạ. đó mắt mình mà nhìn thấy cái thấy ông cảnh sát là mình biết mình được cứu rồi bây giờ ừ, mình dạ. mình đang mình bị xe xẹp đây nè mà mình dòm thấy cảnh sát là mình <laughs> mình vui vui lắm mình mắc lại rồi cho nó phải giúp mình chứ nó là cảnh sát nó phải dạ. giúp người dân giúp người dân bằng bằng mọi cách chứ dạ, nó không phải là để mà người dân mà mà mà tự động cũng như bây dạ. giờ đó cháu bị uh, kẹt cái cái chìa khóa nó để trong xe đi mà bây giờ cháu đóng dạ. yeah. kín, mít rồi mà bây giờ yeah. Dạ. kín mít rồi cháu không thể nào vô được hết cháu phải gọi cảnh yeah. Dạ. sát gọi cảnh sát rồi cảnh sát nó có tìm cách nó nó nó nó có cách hay lắm rồi nó mới mở ra cho mình nó mở yeah. cửa ra cho mình mình vô được nhiều khi mình quên như vậy yeah. cũng nhờ cảnh yeah. sát dạ yeah. Ừ. Đó. con uh, cũng xin ờ, biết lời chú một cái bản thân con là cũng năm nay cũng là 38 tuổi rồi thằng con sống ở Việt Nam mà con gặp mấy công an con sợ con Ủa? kể cho chú nghe một câu chuyện mới mới đây thôi ha đó tại thì, sao phải sợ à, chú nghe rõ không ạ à? nghe rất rõ dạ con um, con đi qua nhà bạn của con rồi con cho mấy cái hạt giống để trồng đó dạ thì thay vì con uh, con quẹo qua thì con gặp cái xe đó là bản số xanh của mấy anh mặc quân phục áo xanh luôn đó thì con thắng xe lại để con vô tránh qua con có xin với anh đàng hoàng nhưng mà với cái cái thái độ hoặc cái tư cách của anh công an đó đó anh nhìn mình anh trượt mắt mà anh cái miệng anh nói cái gì vậy cho nên con gặp công an con sợ con nói thật bản mình con cũng lớn rồi mà con cảm thấy công an con sợ mặc dù con không có làm gì cái điều sai nhưng mà mình gặp mấy anh công an mình rất là sợ cái cảm giác mình không có được an tâm con không có làm gì sai con đi làm công con sống con không có làm cái chuyện gì bậy bạ thì tất nhiên con không có sợ phải không Đúng nhưng mà rồi. mình gặp ảnh với một cái, ừ. cái cách nhìn và cái cách ảnh ấy mình run mình sợ lắm con nói thật á không biết mọi người ở Việt Nam họ có cái giống con hay không thì con không được biết nhưng cái cá nhân con thì con nói thật là như vậy con sợ yeah. Dạ. chứ không giống như chú nói ở bên nước ngoài mà thân thiện người lo như vậy còn cái vấn đề mà chú nói cái trường hợp mà xe mà chạy mà đang lũng bánh ở Việt Nam á, thì chú chỉ có điện xe cứu hộ thôi chứ còn cái vấn đề mà con chưa thấy à, mấy anh công an ra mà đẩy bơm bánh rồi kéo xe này cái vấn đề đó từ nhỏ tới lớn con chưa từng thấy con đi làm mướn ở trên Sài Gòn thì con cũng nhìn thấy cũng rất là nhiều chứ không phải là con sống ở quê thì con không biết nhưng con cũng đi bên đây làm thì con thấy nhiều ở bên không đây có ai ừ, như vậy dạ. hồi, nãy chú nói đó là nó thuộc về cái chiếc xe hơi thì mỗi chiếc xe hơi nó có ba cái bánh xe cua nó để trong à. cái cái cái cái cái trân xe đó thì khi yeah. Dạ. mà mình bị sẹp cái bánh xe rồi đó mình phải lấy cái bánh sẹp đó mình bỏ vô cái trân xe rồi mình lấy cái bánh xe cua đó mình thế vô thì những yeah. Dạ. người phụ nữ họ yếu lắm họ không có làm được dạ yeah. ừ. cái um, trường hợp của chú nói đó thì con chưa bao giờ thấy nhưng con mong rằng ờ, sau này con gặp ờ, những anh công an ở Việt Nam làm chuyện đó là nhìn rất là tình cảm lắm á nhìn yeah. Dạ. rất là ờ, ý nghĩa nhìn rất là hay nhìn mình nhìn thấy mình thấy thân thiện liền à. con thích như vậy con mong là những anh công an đối xử với những người phụ nữ hay những trẻ em hay những người dân cho nó như vậy đó nó thì nhìn mấy ảnh có cái sự thân thiện con thích như vậy thì con có bao nhiêu đó thì con hỏi chú bao nhiêu đó chứ muốn khi nào con dạ. chứ muốn nói thêm như thế này đó là không dạ. phải là chỉ là người cảnh sát không mà dạ. cháu đến tất cả những cái dân phòng của chính phủ giống như dân phòng về à, xin về bằng lái xe hoặc dân dạ. phòng về à, học cái này làm cái này ừ, mấy cái dạ. lái xanh đó là mấy cái mà permit mà của chính phủ cho phép rồi cháu phải nhiều khi cháu cháu làm cái này nghề này cháu phải xin cái đó cháu muốn làm dạ. business này cháu phải xin tất cả những cái văn phòng chính phủ đó đều dạ. đều phải nó nó làm như nó bắt buộc đó. nó bắt buộc là phải đối xử tốt với cái người mà mà dân lúc nào mà cháu à. lợi đó thì thì họ cũng trước hết là họ phải nở nụ nụ cười rồi yeah. Dạ. họ phải nói những cái lời chào là cũng như là good morning sir hoặc là good yeah. Dạ. afternoon sir đại khái là là họ chào và họ phải có nở nụ cười thân mật với người người mà đến để mà nhờ chính phủ để làm cái này làm cái nọ làm như bắt yeah. buộc rồi dạ. vậy tại vì đó cái họ hiểu rằng là yeah. họ lãnh cái tiền tiền lương của họ là do tiền thuế của người dân yeah. thành ra đó nếu mà họ không làm đó là họ có thể bị đuổi tại vì người dân nó quan trọng lắm người dân dạ. có thể người dân report đó là là báo cáo cho cho cái người sếp đó, nói cái bà dạ. này đó là bà không có lịch sự với dân hiểu không dạ. bà dạ. ăn nói rất là thô lỗ với dân là bà bị đuổi gì người dân nó wow. có, người dân nó nắm cái power mỗi người đều có nắm cái power mà bây giờ đó yeah. Dạ. bây giờ đó họ mà nếu mà họ không có đuổi người đó đó thì cái người dân lại kiện đến cái cái người dân biểu của mình nó dân biểu mình cái chỗ mà DNV đó nó nó nó dung túng những cái người này mà mà nói chuyện mà tục tằn thô bỉ thô bỉ với người dân ăn dạ. hiếp người dân là cái dân biểu dạ. đó nó nó phục vụ cho mình mà mà dạ. không dân biểu nữa thì báo chí mình gọi báo chí mình gọi truyền thanh truyền hình mình nói cái đây là cái này, điều này là nó nó nó nó, nó hại cho người dân nó không tốt yeah. Dạ. đối xử với không tốt với người dân thì báo chí yeah. Dạ. truyền hình nó đưa lên trên mặt báo đó là chịu nổi không khi mà nó đưa lên mặt báo đó thì tự nhiên là cái cái anh cảnh sát cái anh mà về uh, người ta biết là cái đó sai lầm là ta đến người ta điều tra điều tra là cái yeah. Dạ. cơ sở business nó là chết rồi dù là cái business là công sở cũng vậy công sở cũng yeah. Dạ. phải là bồi thường cho người người khách hàng nữa nếu mà làm bậy đúng không dạ dạ thì con hỏi chú này con con hỏi chú lại kỹ thêm cái phần này nữa. một cái anh công an ở bên ờ, nước chú đang ở đó khi mà ảnh ờ, lấy cái thái độ và cái ờ, cái cái phục vụ cho dân như vậy đó là ảnh được đào tạo ở trong cái trường khi ảnh học ra ảnh làm trong cái vấn đề cái người lãnh đạo dạy ảnh tốt hay là bắt buộc ảnh làm như vậy chú được đào tạo trong nó ra tốt như vậy hay là thường thường do cái môi trường sống mà tốt chú thường thường cái người mà làm à, công an cảnh sát ở bên Mỹ đó là yeah. Dạ. là họ phải trải qua cái cái trình độ mà ít nhất là phải là cử nhân là phải có 4 năm 4 năm đại học đại khái yeah. là dạ cái người cảnh sát họ họ bởi bị họ mới biết luật lệ đồ này nọ họ mới rành được thành ra yeah. Dạ. khi mà họ trải qua cái cái cái sự huấn luyện như vậy đó coi như là họ qua cái trình độ cử nhân đó thì yeah. Dạ. cái lương của họ cao lắm cái lương yeah. của dạ. họ lên tới gọi là sáu bảy chục ngàn đô la một một năm đó thì yeah. Dạ. cái, cái lương mà người mà công an của của Việt Nam thì chỉ nghĩ là nó nó lại ít mà khi ít yeah. đó dạ. thì nó đâm ra nó nó nó phải hối lộ còn à. cái người người cảnh sát Mỹ họ lương họ cao quá họ đâu có cần gì phải hối lộ yeah. Dạ. họ cao Đúng. hơn cái nghề mà hút rác ở Mỹ đó cũng là rất là cao và cái người cảnh sát <laughs> cũng rất là cao dạ yeah. Ờ, à, nghề ờ, đưa thư cũng được đứa dạ. À. thư cũng cao đại khái dạ con ờ, rất là cảm ơn chú thôi con cũng xin phép uh, nhường cái, cái cái thời gian lại để cho chú uh, chia sẻ với các anh chị cô chú trên cái livestream của chú nha dạ cũng Việt Nam cũng đóng phim rồi con cũng xin phép chú con ngủ và con cũng chúc cho chú <laughs> và các anh chị ở Việt Nam cũng như ở nước nước ngoài dạ có một buổi nghe rất là ý nghĩa để học tốt hơn như làm cách ờ, đấu dân xử thế hay là à, chuyển đổi cách sống mình cho mình tốt hơn dạ con chúc chú thật nhiều sức khỏe ạ à. dạ, dạ chúc uh, bạn hỷ là ngủ ngon nha à. ừ, dạ, bữa nay lên chú. tới hai giờ mấy mà chưa ngủ thì dạ, và tôi dạ, cảm ơn nhiều lắm dạ, cảm ơn nhiều chú cảm ơn chú cho con gặp để nói chuyện dạ, đó cảm ơn chú thì hôm dạ. nay đó mình đại khái là mình làm được một cái livestream mà mình thấy rất có ý nghĩa đó dạ. cũng, cũng nhờ những cái người bạn mà trong nước như vậy nhờ dạ. bạn trong nước mà mình thấy cái livestream mình nó có vẻ nó sống động là dạ, dạ. nó có liên lạc qua lại mình trả lời với nhau rồi TV cũng dạ, mong vâng. muốn là dạ, sau này đó sau này đó Đấy, mà con là người Việt Nam thì con không biết thì con hỏi chú thôi thì chú ở nước ngoài chú hiểu biết thì chú chia sẻ lại cho con đúng rồi sau dạ, này đó mà quý con... anh chị em mà ở trong nước đó mà thấy dạ. được cái livestream này đó nếu mà cần mà có một cái cuộc tranh luận tại vì dạ. cái vấn đề chính trị nó xảy ra bình thường lắm mà có thể dạ. mình ở trong nước mình không hiểu thì TV256 mình cắt nghĩa và hai à. người mình nói chuyện ở on stream là mình sẽ làm cho những cái người mà nghe đó dự tính đó họ sẽ rất là yeah. Dạ. sung, sung sướng là tại vì họ yeah. thấy dạ. được hai bên nói chuyện được, họ sẽ hiểu được cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào uh, dạ, cái sự rồi, thật nó nằm dạ. ở đâu thành ra dạ. TV mong muốn là uh, gọi là đặt một cái tên là chương trình ờ, TV 256 cũng được đó dạ. thì qua cái chương trình TV 256 làm sao để mà uh, có nhiều tiếng nói một lúc cũng được hai à. ba tiếng nói một lúc ờ, gọi cho cái gọi cho messenger cho tv 256 thôi là được dạ. on stream live stream để mà mình nói dạ. lên cái cái cái cái ý nghĩ của mình đúng không dạ. mình dạ. mình báo cáo cho những cái điều mà mình sai quấy ở việt nam mình mình, mình dạ. có quyền mình lên nói mình có quyền dạ. mình lên nói mà mình không cần phải phải trường mặt qua chỉ có mặt dạ. tv 256 thì cũng được thôi tv thấy dạ. điều đó là một cái điều tốt để mà sau này mình mình mình nên có những cái chương trình chương trình như vậy nó sống động yeah. Dạ. và dạ. chứ không phải mình TV yeah. Dạ. nói không mình cảm thấy nó không có công bằng một yeah. mình TV 26 không cũng bằng mình mình phải có đối qua đáp lợi rồi mình mới tìm ra sự yeah. thật chứ ừ. rồi cảm ơn bạn hiểu nhiều nha dạ ừ. tại vì dạ tại vì con thấy chú là cái người rất là lớn tuổi và những cái cái lời nói của chú con nghe cũng rất là dễ hiểu hơn và chú dùng những cái ngôn từ nghe hiểu biết không có dùng những cái ngôn từ giống như những người khác ờ, nghe con không thích con thích nghe nói làm sao mà để cho người ta dễ hiểu à, mình ờ, nói cho nó nhẹ nhàng người nghe dễ hiểu chứ không có thích chửi gì con thích vậy rồi cảm ơn bạn con ờ, thích nghe vậy dạ cảm ơn cảm ơn bạn, bạn Hỷ nhiều nha bây giờ cũng 51 dạ. phút rồi thì mình dạ, chấm dạ, dứt dạ, cái dạ, chương trình dạ, hôm dạ. nay để mà mình làm sao cho nó ngắn tối đa rằng mà người ta mới có thể theo dõi người ta mới click vô dạ, được dạ, dạ. để chương trình dạ, nó dạ, lâu dạ, quá dạ. rồi cái là nó không tốt rồi tôi dạ, dạ, xin rồi, ờ, mến chào quý anh chị dạ, em dạ. nha con xin phép à, dạ, con xin phép dạ. chào chú và chào tất cả anh chị dạ, dạ TV xin uh, mến chào quý anh chị xin chấm dứt uh, chương trình hôm nay dạ, chào